Đối tượng gây án là Lê Đình Ngọc, sinh năm 1980, trú tại xóm 2 xã Bài Sơn. Đô Lương đã dùng dao đâm con gái là chị LTTN, sinh năm 2005, trú tại xã Bài Sơn và bạn trai con gái là anh HQA, sinh năm 2003, trú tại xóm 2, xã Khánh Sơn, huyện Nam Đàn. Sau khi nhận được thông tin, dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo công an tỉnh, công an huyện Đô Lương đã có mặt ngay tại hiện trường, phối hợp chính quyền địa phương khẩn trương đưa người bị hại đi cấp cứu, đồng thời chỉ đạo cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tập trung lực lượng, tiến hành xác minh và truy bắt đối tượng. Kết quả điều tra ban đầu như sau, khoảng 18 giờ ngày 4 tháng 7 năm 2022, chị LTTN đưa người yêu là HQA về ăn cơm cùng gia đình. Trong bữa cơm, chị N và anh A nảy sinh mâu thuẫn với Lê Đình Ngọc. Bực tức vì bị xúc phạm, Lê Đình Ngọc đã dùng dao đâm trọng thương chị N và anh A. Sau khi gây án, Lê Đình Ngọc lấy hai gói thuốc trừ sâu đi ra bờ ao và uống hết vợ Lê Đình Ngọc đã gọi hàng xóm đưa Ngọc đến bệnh viện đa khoa huyện Đô Lương để cấp cứu. Còn chị En và anh A được lực lượng công an và người dân đưa đến cấp cứu tại bệnh viện đa khoa huyện Đô Lương, nhưng sau đó đã tử vong tại bệnh viện. Hiện nay, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Đô Lương đã ra lệnh tạm giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Lê Đình Ngọc, đồng thời tiến hành các hoạt động điều tra và hoàn thiện hồ sơ để chuyển cho phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Nghệ An thụ lý điều tra theo thẩm quyền. Cảm ơn các bạn đã xem tin của có gì hot. Chúc các bạn luôn tràn đầy năng lượng, nhiệt huyết trong cuộc sống và công việc. Nhớ like, comment, đăng ký và chia sẻ video để ủng hộ có gì hot nhé.